ai sẽ khóc khi yêu đừng vốn quá nhiều chỉ mỗi anh tổn thương chỉ mỗi anh cần em mây đen kéo sát vào nhau trước sau trời cũng có mưa em lỡ thương ai kia rồi sớm nhạt phai câu hứa cây héo vì lá tàn tình tan vì em bà đừng khóc nhiều hơn anh khi là em buộc anh đi sao bằng có đến tay ước mãi cũng mất cay chỉ mỗi em không đau khi chia ly em dè trái anh dè phải mình lạc nhau mãi mãi ai sai đúng trước sau cũng trở thành người đã từng nếu ai kia thật lòng anh cũng an lòng vì ít ra anh đã lấp đầy khoảng trống em mai bưng anh mai bưng rượt ngã thêm vết xương đầy tổn thương tránh sao được lầm lạc vạn nẻo đường nỗi nhớ trội dậy từ ngày em chẳng ở đây khi yêu sâu đậm thật khó không nói lời chia tay cây héo vì lá tàn tình tan vì em bạc đừng khóc nhiều hơn anh khi là em buộc anh đi sao băng có đến tay ước mãi cũng mặt cay chỉ mỗi em không đau khi chia ly em sẽ trái anh sẽ phải mình lạc nhau mãi mãi ai sai đúng trước sau cũng trở thành người thật lòng anh cũng an lòng vì ít xa anh đã lấp đầy khoảng trống em mãi bước anh mãi bước rượt ngã thêm vết xước đầy tổn thương tranh sao được lầm lạc vạn nẻo đường nỗi nhớ trội dậy từ ngày em chẳng ở đây khi yêu sâu đậm thật khó không nói lời chia tay lòng anh cũng an lòng vì ít ra anh đã lấp đầy khoảng trống em mãi bước anh mãi bước rượt ngã thêm về giữa đây tổn thương tránh sao được lấp lạc vàng nẻo đường nỗi nhớ rồi dậy từ ngày em chẳng ở đây khi yêu sâu đậm không nói lời chia tay